Dreading all around my room, my world so bright It's hard to breathe, but that's alright đây là lần đầu tiên mình cầm con Mercedes lần nha mọi người nhà không biết nó có phế hay không này mọi người phế hay không nữa còn phải uh, tùy thuộc vào uh, ờ, nồi đánh nữa đấy ok nên đây cầm cái mặt này quay cắm xịt rồi cắm bụi đấy ơ ừ, thế mình afk à ơ ừ. chắc kết nối chậm đó ôi ôi lần đầu tiên đi lần trong liên minh nhỉ mà nhân quân mọi người ạ Kiểu gì ấy, không quen lắm Nhân quân chém tí đã chết con nính rồi Con quái rồi, nên mình chém mãi mới chết Đó, ờ, ok Xong rồi quen cái kiểu bấm bấm hồi máu như trong Ninh Quân ý sợ vãi trưởng là mình ạ à. Thế luôn nó cứ kiểu sợ sợ ấy Ok Đấy, tiếp tục đi farm này tích cực đi farm farm xong hết uh, lừng bên buổi xanh thì mình sẽ lên trên mình ganh thôi nha mọi người nhé mình chỉ farm một nửa đường lừng là mình sẽ đi ganh đến lợi thế luôn à, tích cực farm này Uầy, bên dưới đang có một cuộc giao tranh đất gắt cò Úi sợ ơi, chấm máu hết rồi à Uầy chết hết rồi thôi hả Uầy, em cũng non quá non rất là non đủ vừa thấy thằng gì ở đây a đủ a đủ Abelay nó lại, Abelay nó lại, Abelay nó lại lên này lên này lên này lên này chạm này quay này đây quay này đây quay này đây sợ à sợ à sợ à bạn bắn đi ớ đây máu không cần hổ báo nhỉ đánh ngon thế cơ tham của anh nha Letter V là phải thay mọi người nghe Letter V nó phế không biết đấy Rồi, mình ngáo à Ngáo à, ngáo à anh được không, ăn được không Cái gì vậy, hỏi chấm không ăn được à, nhường cho được không ăn Cái chê luôn, kịp kèm kèm nổi Cái là nổi Nhường hai mẹ nổi Không ăn Nổi đấy là nổi, nổi, nổi, nổi Quá trời ơi bên là kia còn chấm máu không thèm biến về kìa nên là này xin tay ác nào đi nếu như mà có chút chuyển như đấy thì hợp lý quá ta ơi rảnh ra xuôi làm gì đây cân được không một đơm hai đi đơm hai đi ui rồi có mạng này ơ cái gì vậy không có mạng ạ à? hỏi chấm hỏi chấm không có mạng ui ra đây tí đơm hai rồi đơm hai này rồi Do you Do you see you got me falling in More times than I can get out I'm down in the deep of my mind I cry for you and you're always inside Down in the deep of my mind How long do I got to keep you, to keep you Down in the deep of my mind what I ok nha ok nha rồi ờ, tích cực farm nào farm nào farm cháy máy nữa mọi người anh con này mình cứ phải farm cháy máy luôn vì mình mới chơi mình uh, chưa biết rõ về con này mình sẽ cố gắng tìm hiểu uh, để đánh con này hay hơn mọi người đang luyện tập con này để để trở thành best master gì mà gây chưa gây chưa gây chưa hướng đường uh, xuống đường ờ, rau nào chém hạt chém chém chuối này cứ phải gọn ui ơi biết chém phá đêm nhỉ ờ, thằng, thằng. Ừ. Ờ, con này hơi bị khỏe đó mọi người con này mọi người cứ biết farm cho mình hơi bị khỏe chém AD nó cứ phải gọi là một chém đi ngay nó nhiều ờ, nên uh, Avalanche chắc là thôi ăn con lọc nè chắc xuống đây nào đây chui ờ, rác đây rác xuống đây rồi đúng rồi đúng rồi đây mình ăn con lồng đang mình ăn con lồng thì nó xuống chả nơi là chả rồi rồi lên đường trên nào trên đường trên nhiều mạng quá mọi người ơi này đương thằng uh, xin dao này rồi ok chán này chưa quê tôi còn chưa một mà chạy đâu vậy ơ ừ, đang chua cay ác à hỏi chấm luôn chán làm hết cho lồi ra chua chỉ vào việc cay ác thôi à chịu rồi à mà ăn này ăn này còn uh, chương trình nha cắm luôn này cay ác sao được bạn ơ ơ ơ ai nhìn ra chua à ra chuông ra chuông đánh non rất là non ông còn uh, hất tung gió thịt nữa thì còn bạn làm gì nữa có đấy ông ấy hất tung gió thịt là ông ấy hất tung gió trứng là ông ấy ngáo à bị ngáo này tôi ăn mình chuẩn gì vậy đã hôm nay mình uh, hơi ốm nhè mình có vẻ bị dặn ờ, không được là ờ, ấy mọi khi tôi xịt rồi cam nào cam nào cam nào quay tham xong con này mình đứng lên mua đồ nha nhiều vàng quá rồi nuôi tầm này khỏe quá luôn mọi người ơi, Z nên uh, mấy món đồ rồi Rồi ờ, năm không bốn tầm này khá khỏe rồi này, là bắt Miss Fortune này Mình tốc hành nên mình bắt Miss Fortune cho mọi người xem Bắt được bắt được bắt được Ơ, nó chạy nhanh thế À bắt được, bắt được nha Ờ, nó chạy về rồi đâu, không bắt được nhỉ mình mà có quả túc biến nên mình túc biến thì mình bắt nó cho mọi người xem nhưng mà thật tiếc mình đi lừng mình không có túc biến cái vòng vòng này là cái gì đấy mọi người mình chưa hiểu cho lắm ơ ờ, không ăn bùa xanh à chê bùa à? thôi về về về về về về về bỏ bỏ không ham không ham nha ham là chết ờ chém này chém này chém này chém này đâu rồi đâu rồi thôi về thôi về thôi về thôi về thôi về thôi chạm này tích cực farm nào farm cháy máy nữa mà người ạ farm như một cái máy ok ok farm đi farm đi farm cháy máy luôn team vẫn đang tích cực giao tranh ơi lên này lên này Ablay nó này Ablay ơn nát này ui cân ba cân ba cân ba nát ơ nó kéo lại kìa ui đó bất kín rồi cày thế nhỉ sao đến mình bị nát không mình đơm hết rồi cân tim nó luôn của đấy đang định làm quả hai nai penta tại chứ đừng phát penta nào trời ơi cày thế nhỉ mình đã mình phải nâng cấp máy nên máy này kiểu cùi quá ra đây ui giác combo kìa kinh thế nhở đau ấy nhở thế nhìn con giác nó cứ ảo diệu kiểu gì ấy tớ ơi mà chưa được chơi chưa được chơi trận nào quậy thôi hỏng rồi hỏng rồi ai đây này ơ cái gì vậy sao trâu ấy ơ à. Bội chấm à Lại chết lại bị nè không chết ngu Bọn đấy nó còn chấm máu rồi Này trả thù này trả thù này Phan này trả thù nó này Không chết không làm người nha Thấy chưa mình bảo rồi Mấy nhóc con này Đòi giết mình không có dễ đâu attack the sound. video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người thấy hay thì nhớ cho mình xin một nút like một nút đăng ký kênh và để lại comment cho mình nha cảm ơn mọi người rất nhiều bye bye bye bye